Diễn biến vụ tài xế ô tô tăng ga đâm hai thiếu nữ thương vong ở cây xăng. Bị chặn đầu xe, đang lái ô tô bỏ chạy khiến hai cô gái bám trên nắp capo rơi xuống đất, bị xế hộp cán qua người, một nạn nhân đã tử vong. Ngày 23 tháng 11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã triệu tập 10 người liên quan lên để làm rõ vụ việc xe ô tô tông hai thiếu nữ, khiến một người tử vong, người còn lại bị thương tại cây xăng trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Trước đó, vào hồi 6 giờ 30 ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận nguồn tin về vụ việc xô sát dẫn đến chết người và hình ảnh video clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi. đây này đây này ấy đây cầm lên điện thoại nó này ngay sau khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc khám nghiệm hiện trường truy tìm các đối tượng liên quan qua điều tra sơ bộ xác định khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 11 Vũ Quốc Toản 24 tuổi ở thị trấn Thác Bà Yên Bái và Đặng Tiến Sơn 22 tuổi trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái, thuê Nguyễn Hải Đăng, 23 tuổi, trú tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, lái ô tô biển kiểm soát 21A11564, đi từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến xã Quang Sơn, huyện Nập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để đón bạn của Toản. Tại xã Quang Sơn, nhóm của Toàn bị một nhóm người điều khiển hai ô tô mang biển kiểm soát 88A26975, trên xe có 5 người và ô tô mang biển kiểm soát 30F82152. Trên xe có 4 người chặn đường. Sợ bị đánh, Đăng quay xe bỏ chạy theo hướng Vĩnh Phúc Tuyên Quang, đến cây xăng xã Lam Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đăng dừng xe lại để mua xăng. Lúc này, hai ô tô của nhóm chặn đường đã đuổi kịp. Bị chặn xe, Đăng điều khiển xe ô tô lùi về phía sau. Thấy vậy, đoàn Thanh Thùy 17 tuổi, trú tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Phạm Thị Ngọc Anh, 16 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhảy lên nắp capo xe của Đăng. Theo điều tra, Đăng lùi xe và nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy. Ngọc Anh và Thùy ngã xuống đất, bị xe ô tô của Đăng chèn qua người, khiến Phạm Thị Ngọc Anh và đoàn Thanh Thùy bị thương. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 7 giờ ngày 22 tháng 11, Phạm Thị Ngọc Anh đã tử vong. Đến 8 giờ ngày 22 tháng 11, Công an Tuyên Quang đã vận động Nguyễn Hải Đăng và hai đối tượng đi cùng xe đến phòng cảnh sát hình sự để làm việc. Đấu tranh ban đầu, Đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh đã triệu tập 7 đối tượng trên hai xe ô tô đuổi chặn xe của nhóm Đăng đến để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vụ việc.